Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng dẹp bỏ bất đồng chính kiến Báo chí nhà nước vào hôm 2 tháng 2 vừa qua đã công bố thông tin bắt tạm giam cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển Senna. Ông Nguyễn Xuân Lộ với cáo buộc là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, quy định tại Điều số 331 Bộ Luật Hình sự. Đây là hình ảnh bắt tạm giam cựu viện trưởng, cựu nghiên cứu công nghệ và phát triển Zena. Ông Nguyễn Xuân Lộ sinh năm 1948 đã bị khởi tố trước đó vào ngày 27 tháng 7 năm 2022 nhưng cho tại ngoại vì gia yếu và cấm đi khỏi nơi cư trú. Nói về vụ bắt bớ này, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai cho Đài tiếng nói AFA biết ông Lộ thường viết sách để kiến nghị với đảng và lãnh đạo về những lĩnh vực như kinh tế và văn hóa. Rõ ràng những điều ông Lộ góp ý là những điều mà đảng không muốn nghe và vì vậy mà ông bị bắt. Trước đó vào ngày 16 tháng 12 năm 2022, ông Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện PED cũng đã bị bắt. Tiến sĩ Giao sinh năm 1954 là một luật sư, một nhà phản biện nổi tiếng. Trước khi bị bắt, ông đã chủ trì hội thảo về góp ý cho việc sửa đổi luật đất đai, mà luật đất đai này vốn là một trong những tử huyệt của Đảng. Hồi đầu năm 2020, ông còn to gan hơn khi dám lên tiếng yêu cầu lập ủy ban độc lập để điều tra về vụ đột kích của lực lượng vũ trang và đồng tâm đêm dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Như vậy, ông Giao bị bắt vì dám đụng vào những tử huyệt của đảng. Bà Nguyễn Thị Khanh thì sinh năm 1976, một người được mệnh danh là anh hùng môi trường, cũng bị bắt vào ngày 9 tháng 2 năm 2022. Bà Khanh là người Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng môi trường Coleman vào năm 2018 vì đã có những đóng góp cho việc ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Bà Khanh dám đụng đến vấn đề môi trường, nghĩa là đụng đến những sân sau của các quan chức Đảng Cộng sản, hoặc những doanh nghiệp có mối quan hệ lằng nhằng với ban quan chức cấp cao. Vì vậy mà bà đã bị bắt. Cả ông Giao và bà Khanh đều bị khởi tố về tội trốn thuế. Đây là một tội danh mà Việt Nam thường sử dụng để đàn áp những tiếng nói đối lập. Giai đoạn 2021-2022, một số người bất đồng chính kiến đã bị bắt chỉ vì dám nói lên những vấn nạn xã hội như thầy giáo Đặng Đình Phước ở Đắk Lắk, Nguyễn Như Phương hay còn gọi là Phương Hàng Nhật, Đinh Văn Hải ở Bà Rịa Vũng Tàu vân vân. Đây đều là những người cá nhân đơn lẻ, không thuộc nhóm, tổ chức nào. Đây là hình ảnh thông tin về vụ bắt nhóm báo sạch Trước đó, giai đoạn 2019-2020, nhiều nhóm xã hội dân sự không được cấp phép cũng đã bị bắt, bị khởi tố như Hội Nhà báo độc lập, Báo Sạch, vân vân. Ba thành viên của Hội Nhà báo độc lập bị bắt, bị kết án là các ông Phạm Trí Dũng, sinh năm 1966, là Chủ tịch Hội, ông Nguyễn Tường Thụy, sinh năm 1953, là Phó Chủ tịch Hội, ông Lê Hữu Minh Tuấn, sinh năm 1989, là thành viên của Hội. 5 thành viên của nhóm báo sạch cũng bị bắt, bị khởi tố bao gồm Trương Châu Hữu Danh sinh năm 1982, Nguyễn Phước Trung Bảo sinh năm 1982, Đoàn Kiên Giang sinh năm 1985, Nguyễn Thành Nhã sinh năm 1980 và Lê Thế Thắng sinh năm 1982. Vào tháng 10 năm 2020, nhà báo nổi tiếng Phạm Đoàn Trang cũng bị bắt. Bà Trang là một sáng lập viên và là biên tập viên của Hội Luật Khoa Tạp Chí, một trang báo mạng có trụ sở tại Đài Loan và thường xuyên có các bài báo phản biện sâu sắc về những vấn đề mang tính cốt lõi đối với chế độ như thể chế, đất đai, biển đông, môi trường. Trên quan điểm phân tích và so sánh luật Việt Nam với quốc tế, bà Trang còn có nhiều cuốn sách được nhà xuất bản tự do xuất bản và phát hành. Đây là một nhà xuất bản không được cấp phép, không chịu sự kiểm duyệt và bị chính quyền truy đuổi, đàn áp, áp giáo giết từ năm 2019 đến năm 2020 vì những cuốn sách phổ biến những kiến thức đi ngược với chủ trương của Đảng. Nhà xuất bản này còn có một cộng tác viên bị bắt vào năm 2019 chỉ vì dám đi giao sách cho bạn đọc, đó là anh Nguyễn Bảo Tiên, sinh năm 1986, sống tại Tuy Hòa. Như vậy có thể thấy giai đoạn từ năm 2019 kéo sang đầu năm 2021, việc đàn áp bất đồng chính quyền của Việt Nam nhắm vào các nhóm, các tổ chức đối lập ôn hòa. Ở giai đoạn xa hơn 2017-2018, những nhóm, những tổ chức bị bắt là các nhóm bạo động hoặc có xu hướng bạo động. Đây là hình ảnh vụ đặt bom ở sân bay Tân Sơn Nhất của nhóm Đặng Hoàng Thiện. Nhóm Đặng Hoàng Thiện dưới sự dẫn dắt của Lisa Phạm và Đào Minh Quân ở Mỹ đã dự định đặt bom tấn công sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp 30 tháng 4 năm 2017. Nhóm này còn đốt kho xe tang vật của công an Biên Hòa. Nhóm này cũng nhanh chóng bị bắt và sau đó bị kết án vào tháng 6 năm 2018. Cũng tháng 6 năm 2018, nhóm của Nguyễn Khanh chịu sự dẫn dắt của ông Ngô Hùng ở Canada đã cho nổ bom tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn 2017-2018, các nhóm các cá nhân có xu hướng bạo động nổi lên như nấm sau mưa. Không rõ vì sao lại có hiện tượng này nhưng một số nhà hoạt động cho rằng có lẽ có hiện tượng này là do người Việt tin tưởng vào quyết tâm chống cộng chống Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, người vừa đắc cử vào cuối năm 2016. Tìm hiểu lộ trình đàn áp của Việt Nam đối với giới bất đồng chính kiến từ năm 2017 cho đến nay, có thể nhận ra lộ trình này đi theo hướng bắt bạo động trước, bắt ôn hòa sau, bắt dẹp bỏ các tổ chức trước và bắt các cá nhân sau. Bắt bất đồng không chịu sự quản lý của nhà nước trước, bắt bất đồng chịu sự quản lý sau. Cuối cùng, Đảng sẽ từ từ từng bước để dọn dẹp bằng hết bất kỳ ai có tư tưởng, quan điểm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 hiện đại. Đây là công việc của ông Phan Văn Giang về vấn đề củng cố tiềm lực quân sự cho Bộ Quốc phòng. Bao lâu này, khí tài quân sự của Việt Nam chủ yếu là ngoại nhập, phần trong nước sản xuất khá hạn chế. Lần này, ông Phan Văn Giang thúc đẩy công tác tự sản xuất vũ khí, thì liệu rằng có phải Bộ Quốc phòng đã chuyển hướng từ việc mua vũ khí từ nước ngoài sang dựa vào vũ khí tự chế tạo hay không? Nhìn vậy chứ chưa chắc đã phải là như thế. Nếu kệ vào nội lực để phát triển vũ khí, Việt Nam sẽ bị tụt chân ở mảng công nghệ quốc phòng. Bao lâu này, Việt Nam vẫn phụ thuộc vào vũ khí của Nga là chính. Mới đây có chuyển hướng sang mua vũ khí của Israel và đang gặp vấn đề với nguồn vũ khí này. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Giang thối độ hối hối. Ông Phan Văn Giang thúc ngành công nghiệp vũ khí trong nước. Theo đánh giá của giới quan sát thì vũ khí Israel có ưu điểm hơn vũ khí cũ kỹ của Nga bởi nước Israel là cường quốc công nghệ quốc phòng, trong đó không ít công nghệ họ thừa hưởng được từ Mỹ. Đặc biệt, Israel là đồng minh thân cận của Mỹ, vì thế tiếp cận vũ khí Israel cũng là một cách để một nhóm lợi ích trong quân đội kết nối với Israel để mua vũ khí hay du nhập công nghệ của họ nếu có thể. Tại Trung ương Đảng, nhóm thân tàu và Nga đang chiếm ưu thế mà người đại diện cho nhóm này là Nguyễn Phú Trọng. Vụ IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là vụ án có rất nhiều ẩn khuất, phần ẩn khuất lớn hơn phần nổi rất nhiều. Việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy nã đã ảnh hưởng không nhỏ đến mối quan hệ mua bán vũ khí giữa nhóm lợi ích thần Phạm Minh Chính trong quân đội mà quan hệ buôn bán này trục chặt thì lợi ích sẽ bị bóp đi. Đây là hình ảnh Việt Nam hợp tác với Israel sản xuất vũ khí. Trước đây, khi thế lực ông Nguyễn Phú Trọng chưa áp đảo thì nhóm kết nối với Israel trong quân đội đã liên doanh với phía Israel mở nhà máy sản xuất súng trường tại Việt Nam. Được biết, Israel là nhà cung cấp thứ vũ khí thứ hai cho Việt Nam, chỉ đứng phía sau Nga mà thôi. Vào năm 2019, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết, ngoài hợp tác quân sự, Israel còn là một trong những nước hiếm hoi chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí hiện đại cho Việt Nam. Ví dụ như dây chuyền sản xuất súng bộ binh Galit IEC 3132 tại nhà máy Z111 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Trong tình hình, người đứng đầu nhóm thân tàu đang giáo diết siết chặt những đường dây buôn bán vũ khí với Israel, thì ông Phan Văn Giang dường như chưa có hoạt động đầu tư vũ khí nào đáng kể trong năm qua. Và việc ông Phan Văn Giang quay vào thúc giục ngành công nghiệp vũ khí nội địa cho thấy dường như con đường mua bán vũ khí với bên ngoài đang bị siết lại. Đây là hình ảnh truy lùng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, phe Nguyễn Phú Trọng muốn tấn công nhóm lợi ích làm ăn với Israel. Theo nghị quyết số 70-2002 thì ngân sách quốc phòng trong năm 2023 là 185.235 tỷ đồng, tức là tương đương với 7,7 tỷ USD Mỹ, một con số cao kỷ lục. Tuy nhiên, vấn đề mua bán vũ khí với Israel đang trở ngại không biết ông Phan Văn Giang sẽ chi tiêu như thế nào với khoản tiền khổng lồ này. Theo như thông tin của sĩ quan quân đội giấu tên cho biết thì khí tài quân sự trong quân đội Việt Nam cần thay mới rất nhiều. Có rất nhiều khí tài cũ trên 50 năm hiện nay vẫn đang được dùng. Ví dụ những chiếc máy bay Su-22 bị rơi tại Yên Bái chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm. Rất nhiều vũ khí cần thay, tuy nhiên phe muốn mua vũ khí Israel thì đang co vòi, không dám động tĩnh. Ông Nguyễn Phú Trọng đang là bí thư quân ủy Trung ương